thánh thơ từ thiên đình Bài số 16 Ngày về

ngày về của nhân loại là ngày thánh di lặc xuống thế vị nhân gian di lặc ngữ tại trần thần thông và quảng đại tuy ở trong sắc phạm những phép lạ tinh thông khiến mọi người kính nể nhất thể mọi chúng sanh đều quý hàng phủ phục những ai có nhục thân hãy mau mau quỳ phục tạo phước thì quý y tạo tội thời sám hối để mong vào cháy hội lòng hoa sắp tới kỳ kỳ thi sẽ nghiệt ngã cho những kẻ mê lầm hải nước và hải dân sẽ đem ra xử phạt kỳ này thưởng phạt rất phân minh làm tối thì đền tối làm phước thì hưởng phước ai hằng mong chung chạy đấu thoát được lưới trời ngày về võ hoàng yến là ngày phải chịu tội trả lại cho nhân thế sự thật đã phơi bày được hưởng phước trời ban để biến đời thành đạo hướng dẫn đạo cho đời nhưng đi ngược thế gian cũng do bởi lòng tham thần thông phép thu về giờ chỉ là sáp không ấu cũng là nghiệp quả phải gánh chịu thôi mà thiên hạ đã sai lầm những tưởng nhầm thần ý chỉ hết bẩn cho mình đâu biết bẩn là tật do chính mình tạo ra từ lỗi lầm quá khứ lương y chỉ tạm thời chữa cho đi cái ngọn gốc là cho cơ hội sửa tấm tánh tu hành nương năm điều Phật dạy nếu biết lo sám hối sống nhân đức hiền hòa bệnh sẽ dần giảm nhẹ tật sẽ mau tiêu trừ giờ về Nguyễn Phương Hằng cũng đã tu nhiều kiếp nhưng đi chặt con đường cho nên phải trả quả biết lo tu sửa đức kịp này may còn kịp có được hội lóng hoa phước nhân lên ngàn phước thánh thần sẽ che chở qua được hỏa nghiệp này mấy lời thơ hôm nay gửi tới Nguyễn Phương Hằng hãy mau chóng quy y Phật Pháp học mỗi ngày để cho qua kịp nạn biết tha thứ cho người báo dung cùng nhân cách với tình thương chân thật đó mới là đại đức